Xin chào tất cả anh em Tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em làm tay cái những bộ hột hoàn toàn là không tang tích lắp bằng tài nghệ anh em nhé dành cho anh em để cho anh em đi ờ, ra sòng sới luôn luôn là có cái độ hiệu quả bộ hột mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 đúng không ạ đi anh em cũng không còn xa lạ gì với hồ tài xỉu 2020 này rồi đúng không anh em thì cái tỷ lệ mà khi anh em lắp ở sòng sới thì cái bộ tài xỉu 2020 này nó sẽ cho anh em cái tỷ lệ là đi đều chén tài chén xỉu tỷ lệ là 5 năm anh em nhé Đó. và khi mà anh em nhận được hột của bên cơ sở chúng tôi này thì anh em sẽ được hướng dẫn để anh em có thể lắc cái bộ tài xỉu 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em và anh em có cũng có thể lắc được giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em anh em nhé tôi bao cho anh em cái bộ hột này hoàn toàn là không tan tích tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hộp luôn không làm mất thời gian của anh em nữa thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em cái độ hiệu quả tỷ lệ chính xác của bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận Đó, thì ở đây là nãy tôi vừa lấy sẵn ra một bộ của anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu 2020 này đúng không? anh xỉu đúng không anh em 442 đúng không ạ lên tài 552 đúng không ạ lại xuống xỉu đúng không em 1 2 5 đúng không ạ đó đúng anh em 662 đúng không ạ và anh em để ý cái bộ hồ tài xỉu 2020 này của bên tôi này lên đôi cực kỳ là nhiều để chờ lên những cái chén bão như thế này cho anh em đúng không anh em thì những anh em đi làm cái đi lắc ở dòng giới ấy, những cái chén bão lên cho anh em như thế này thì nó rất là cần thiết cho anh em anh em nhé nó rất là có lợi nữa đúng không ạ tiếp tục test cho anh em về xỉu ngay luôn đúng em bộ đi cực kỳ đều tỷ lệ là 5 năm đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em vài chén của cái tỷ lệ đi đều và bây giờ sẽ là lúc mà tôi sẽ test cho anh em cái cách anh em có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em đó đúng không ạ cái cách lắc này và cái bộ một tài xỉu 2020 này là hàng độc quyền bên cơ sở bên tôi anh em nhé cơ sở sơn tài xỉu chúng tôi chuyên cung cấp những bộ một cho anh em làm cái đúng anh em test cho anh em giữ tài giữ xỉu theo ý muốn xỉu đúng anh em 134 giữ luôn xỉu cho anh em vài chén Đó, 442 xỉu đúng anh em tiếp tục vẫn là xỉu tiếp 136 đúng không ạ đó 125 lại là xỉu tiếp anh em nhé 136 tiếp tục vẫn là xỉu đúng không ạ đó 226 vẫn là xỉu nữa nha anh em nhé đó thì cái chén này này nó lên nó lên tài này anh em nhé ba ba sáu đúng anh em thì ờ, cái chén lên tài như thế này thì tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em thêm ờ, vài chén nữa anh em nhé ba năm sáu đúng anh em vẫn là tài đúng không ạ tiếp tục là tài tiếp 443 đúng không anh em đó đúng không ạ nuôi anh em cực kỳ là hiệu quả và chính xác cho anh em khi anh em đi chơi ở sòng sới anh em nhé đó hai bốn năm đúng anh em đó ba bốn năm đúng không đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thử nghiệm cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay này nó như thế nào Đấy, nó cái cách đi của nó như nào và những cái thế hột khó nó sẽ vượt qua là như thế nào nhé thì bây giờ tôi sẽ lắc cái bộ hột này nó đi đều cho anh em Đấy, đang tài như vậy nó sẽ xuống xỉu cho anh em nhé đó hai hai bốn đúng anh em tiếp tục cứ lắc như vậy cái chén này nó sẽ về tài nhé 446 đúng anh em tiếp tục cứ như vậy thì cái chén này chắc chắn rồi nó 7 80 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em đó, năm đó đây là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu hay này để cho anh em tham khảo nhé tiếp tục cái lắc cái bộ hột này anh em không cần phải dùng bất cứ những cái tiểu xạo nào cả Đấy. anh em chỉ cần lắc với cách lắc bình thường của anh em thôi là cái bộ hột này nó cũng đã chuyển cho anh em hay là nó nó phá được những cái thế hột khó của anh em nhé ví dụ như cái thế này thì tôi chỉ cần lắc bình thường thôi đó lắc rất là bình thường như vậy đúng không anh em thì theo anh em thì trong này nó là cái gì thì tôi lắc như vậy thì 7 đến 80 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em nhé mở cho anh em xem đó xỉu tiếp tục thì hai ba năm lắc lên như này nó là cái gì mở lên nó vẫn là xỉu một hai năm tiếp tục thế một hai bốn đi một hai bốn anh em lắc bình thường này thôi dở ra nó là gì trái này vẫn là giữ được xỉu này một 134 đúng không anh em tiếp tục thế năm năm sáu vừa rồi là sáu sáu năm bây giờ năm năm sáu anh em lắc thẳng lên nó là cái gì mở ra nó là gì 234 đúng không anh em đó thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em giữ được tài giữ xỉu hay là anh em lắc tài xỉu nó đi theo ý muốn của anh em và nó phá được những cái thế hột khó của anh em khi mà anh em chỉ cần lắc cái cách lắc bình thường thôi đó đấy chính là bộ hột tài xỉu hai bên tôi bộ hột tài xỉu mới nhất 2020 này dành cho anh em đi lắc tài xỉu nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em cái độ hiệu quả của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này đúng không anh em Đó, đi đều và anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn test cho anh em này tài đúng không ạ xỉu đúng không anh em bộ hột lên đôi rất là nhiều để chờ lên bão nha anh em nhé những cái chén bão nó cực kỳ là là quan trọng khi anh em đi lắc ở sòng sới anh em nhé tiếp tục test cho anh em lên tài đúng không em hai bốn năm Đó, xuống xỉu đúng không ạ hai hai một đó thì cái chén này nó đứng một chén nha anh em nhé đứng một chén thì tôi chỉ cho phép nó đứng một chén thôi lên tài lại cho anh em này đó đúng không em 445 đúng không ạ đó lại về xỉu luôn đúng không anh em thì tôi sẽ kết hợp cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu anh em nhé để cho anh em cảm nhận cùng với tôi đúng không anh em ạ? vẫn là xỉu không em tôi giữ luôn xỉu cho anh em này đó đúng anh em 135 xỉu đúng không ạ đó, vẫn tiếp tục lại là xỉu tiếp 124 đúng không ạ đó 113 đúng không anh em bột đi rất là ok anh em nhé và vâng, tôi lắc lên tài và sẽ giữ tài cho anh em vài ba chén anh em nhé lên tài đúng không anh em 246 đúng không ạ giữ tài luôn cho anh em vài chén này đó 661 đúng không anh em đó 552 đúng không ạ 456 đúng không anh em đó 556 đúng không anh em vẫn tiếp tục vẫn là tài tiếp anh em nhé đó thì cái chén này nó xuống xỉu rồi anh em lắc uh, nó không đều tay thì nó vẫn sẽ có chén phản cho anh em nhé thì anh em cũng biết không có cái bộ đồ chơi nào hoàn toàn chính xác 100% cho anh em nhé nó vẫn phải có cái tỷ lệ phản cho anh em đúng không ạ thì vừa rồi tôi đã giới thiệu về phần tăng tích cũng như cái độ hiệu quả độ chính xác mang lại cho anh em về cái bộ một tài xỉu 2020 này đó bộ một này hoàn toàn là độc quyền của bên cơ sở bên tôi làm ra anh em nhé và cái cách lắp cũng vậy đúng vâng không ạ anh em có nhu cầu muốn được sở hữu cho mình những bộ hột mang lại độ chiến thắng độ hiệu quả cao cho anh em ở sòng sới thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại đã để trên màn hình nha anh em nhé anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video chuyên về các dòng đồ chơi cờ bạc bịp tài xỉu bịp tất cả các loại đồ chơi chuyên về dòng bịp thì anh em hãy đến với cơ sở bên tôi tôi đảm bảo sẽ làm hài lòng anh em thì video này tôi làm đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em